Vâng, xin chào tất cả các bác và đến với cái video này thì em xin phép giới thiệu đến với các bác về cái bộ đồ chơi hột tài xỉu Đây là cái sản phẩm độc quyền bên cơ sở Sơn Tài Xỉu bên em Đó chính là cái bộ hột tài xỉu tam sắc hay còn gọi là bộ hột tài xỉu cây Mắt hí, bác nào đã sở hữu cái bộ hột tài xỉu tam sắc bên cơ sở Sơn Tài Xỉu bên em rồi Các cũng đã biết được rằng nó khác với những cái bộ hột khác nó như nào rồi đúng không ạ Bởi vì bộ hột tam sắc này là do chính tay em làm ra Vậy nên là em để phân biệt cho các bác là em không bo từ 14 ly xuống 13 ly các bác nhá. Bởi vì những cái bộ hột thường ấy ạ, mặt tam của nó thì là dấu huyền đúng không các bác? Đây. Hột tam sắc đây. Mặt tam của nó là dấu sắc đây. Đó, để mặt nhất như thế này, mặt tam của nó sẽ là dấu sắc. Được chưa ạ? Và bộ hột này thì hoàn toàn không tan tích Em bao cho các bác ăn thua trẻ hột Đây là bộ hột làm dành riêng cho các bác tay cái Giúp cho các bác khi đi chơi tài xỉu đi lắc tài xỉu tại các sòng sới các đấu trường C1 các bác có thể lắc hột theo ý muốn của mình và ngoài ra bộ hột này đi rất là đều và tỷ lệ lên bảo rất là cao các bác có thể lên tài xuống xỉu hoặc là giữ tài giữ xỉu được các bác nhá nắp chén mình chơi nắp chén nào cũng được còn hột thì hoàn toàn là không tang ăn thua chảy hột rồi và bác nào mà khi mà mua cái bộ hột tam sắc bên cơ sở sơn tài xỉu bên em này em sẽ tặng cho các bác nắp chén các bác này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 tài xỉu tài đó vừa rồi em đã lắc cho hột đi đều cho các bác chén tài chén xỉu rồi đúng không ạ sau đây em sẽ giữ cho các bác giữ tài cho các bác này đang ở tài em sẽ giữ tài luôn nha một tài này hai tài này ba tài này bốn tài này đó trái này em hơi nhẹ tay thì nó đã xuống xỉu rồi đúng không ạ và các bác để ý từ nãy giờ em lắc cặp nó về rất là nhiều đúng không ạ cặp nó về nhiều là chuẩn bị ra bão rồi và giữ xỉu thì nó cũng sẽ giống như giữ, giữ tài thì bác nào mà muốn được tư vấn kỹ hơn thì mình cứ liên hệ với em hoặc cái bạn zalo với em em sẽ tư vấn cho các bác bởi vì là thời lượng video thì nó cũng có hạn thôi